Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết sớm hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong khoảng thời gian 10 ngày tới thì sẽ có liên tiếp một vùng áp thấp và một cơn bão sẽ di chuyển ảnh hưởng ở trên khu vực Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng ban đầu sẽ là khu vực phía đông của giữa và nam Biển Đông. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi áp thấp. Sau đây là cập nhật những diễn biến mới nhất về vùng áp thấp có nguy cơ ảnh hưởng ở trên khu vực Biển Đông. Vào hồi 19 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp ở khoảng 8,87 đến 12,7 độ Vĩ Bắc, 117,9 đến 120,0 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Nam miền Trung Philippines. Tuy nhiên, vùng áp thấp này không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và đáng quan tâm, từ ngày 21 tháng 9, khu vực phía đông bắc quần đảo Trường Sa sẽ xuất hiện thêm một vùng áp thấp. Như quý vị và các bạn đang quan sát ở trên màn hình, nhiều khả năng vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão. Các cơn bão các vùng áp thấp có nguy cơ ảnh hưởng ở trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trên đất liền của nước ta sẽ dự báo sớm trước từ 10 đến 15 ngày sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày 18 tháng 9. Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ về đêm và sáng và chiều tối do chịu ảnh hưởng bởi gió Đông Nam kết hợp với vùng hội tụ gió, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa rào và rông rải rác, đặc biệt là các khu vực như Lào Cai, Yên Bái, khu vực Lai Châu và một số khu vực lân cận. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng thêm khoảng 1 độ so với ngày 17 tháng 9. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày 18 tháng 9, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam, liên tục dồn mây ẩm từ biển vào trong đất liền, gây ra trạng thái nhiều mây, mưa rào và rông rải rác. Đối với các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, mưa thường diễn ra về chiều tối và đêm. Đối với các khu vực phía Đông ven biển, và một phần khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa có thể diễn ra về chiều, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 18 tháng 9, đêm ít mây không mưa ngày nắng, về chiều tối do chịu ảnh hưởng bởi gió đông nam kết hợp với vùng hội tụ gió, khu vực vùng núi phía tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa rông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 18 tháng 9, sáng ít mây không mưa, nhiều nơi có nắng, cục bộ một số khu vực có thể có nắng nóng. Về trưa và chiều do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc, khu vực phía nam của Phú Yên, khu vực Ninh Thuận Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong ngày 18 tháng 9, buổi sáng trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, vùng mưa tập trung chính ở khu vực phía Tây của Gia Lai và khu vực Nam Tây Nguyên. Về trưa và chiều do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc, vùng mưa ảnh hưởng chính ở khu vực Nam Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, dự báo trong đêm nay và dạng sáng mai, nhiều khu vực ở miền Đông Nam Bộ và một số khu vực lân cận do chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, nhiều nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to. Trong buổi sáng của ngày 18 tháng 9, trời quang mây không mưa, nhiều nơi có nắng. Về trưa và chiều, vùng mưa sẽ lặp lại ở nhiều khu vực. Đáng lưu ý là về đêm ngày 18 tháng 9, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo rông gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Cuối bản tin là dự báo thời tiết biển cho các vùng biển trên cả nước trong ngày 18 tháng 9. Vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, sóng biển cao 0,6 đến 0,9 mét. Vùng biển giữa Biển Đông trời nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng lốc xoáy, gió cấp 4, sóng biển cao 0,8 đến 1,2 mét. Vùng biển Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa. Riêng khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông, các khu vực khác không mưa, nhiều hướng gió, gió cấp 3, cấp 4, sóng biển cao 0,3 đến 0,6 mét. Bản tin hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.